các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ dã xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hóa, ngày kỵ mùi, tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát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 sao nguyệt hư, sau đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng. Và ngày hôm nay là ngày sát chủ 6. Đặc biệt, ngày 1 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 12 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ và theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm bất cứ việc trọng đại nào trong ngày, kể cả bất kỳ tuổi nào nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng chính Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất trên từng phương diện nhé. Tử vi thứ hai ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Ngày gặp cục diện Tý mùi tương hại, gây ra không ít sóng gió cho người tuổi Tý trong hôm nay bạn có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận, cãi vã mà không đạt được mục đích nào, đã vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí chung. Kẻ tiểu nhân cũng xuất hiện ở thời điểm này để gây thêm bất lợi cho bản mệnh, bạn chớ nên lơ là cảnh giác. Dù có thiên ấn là các tinh chiếu mệnh, song những rắc rối mà những chú chuột phải đối mặt không nhỏ khiến bạn vất vả tìm đủ mọi cách để xoay sở. Công việc khó đạt hiệu suất ổn định như thường ngày, các hạng mục nhiệm vụ tồn động hàng loạt. Ngày thổ thủy xung khắc, chuyện tình cảm con giáp này cũng xuất hiện nhiều vết dạn nứt. Bản mệnh căng thẳng vì nhiều chuyện nên mất kiên nhẫn, dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu. Người ấy cảm thấy tổn thương khi bị trách móc bởi những chuyện mình không hề làm, cũng chẳng có lỗi lầm gì. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận, cãi vã không cần thiết. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gặp bất lợi do tiểu nhân giở trò ám hại, cần cảnh giác hơn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 bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa phiền toái không cần thiết. Dĩ hòa vi quý, một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân tốt hơn. Bù lại, điểm sáng trong ngày là tình hình tài chính có điểm may, thiên tài mang tới cho những chú châu chút lộc từ những trò chơi may mắn hoặc được người khác biếu tặng. Tuy không nhiều nhưng bạn rất vui và tâm trạng cũng phấn khởi lên nhiều trong một ngày khá căng thẳng như thế này. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 cứ nhắm mắt dốc tiền đầu tư trong hôm nay rất khó thu về lợi nhuận như mong muốn. Nguy cơ mất mát, hao tốn, tổn thất thua thiệt dẫn tới mất cân bằng tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất là hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định chi tiêu và cố gắng bảo vệ tốt tài sản của mình. Thổ mộc xung khắc, người tuổi dần có thể vì thế mà gặp phải những chuyện trục trặc trong tình cảm. Điềm báo tử vi cho thấy tình cảm hai người không gắn kết, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào. Con giáp này nếu không nhanh chóng nhận ra lỗ hổng trong tình cảm hai người mà nhanh chóng giải quyết thì có lẽ vết nứt sẽ càng ngày càng lớn. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tài khí ảm đạm, chớ nên đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, chi tiêu cần có kế hoạch tính toán cẩn thận. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, nguy cơ mất cân bằng tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc,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 Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi mão rất dễ gặt hái được thành công trong công việc, nâng cao danh tiếng của bản thân. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong nghiệp kinh doanh, thu về lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, Ngũ hành xung khắc sẽ làm giảm niềm vui trong ngày với những chú mèo bởi gia đạo nhiều sóng gió. Bạn có thể gặp nhiều tình huống khó xử với người lớn trong nhà. Lúc này, không nên nóng nảy thể hiện quan điểm mà cần giữ hòa khí, bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra cách giải quyết ít tổn hại tới tình cảm nhất. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, dễ gặt hái được thành công trong công việc, nâng cao danh tiếng. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, nên tích cực vận dụng sự minh mẫn,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 các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài. Thổ khí vượng lại là dấu hiệu cảnh báo những chú rồng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý nhất, khi không có sức khỏe thì khó mà có thể làm được việc gì. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đón niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, người độc thân dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi mậu thìn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 tùy tiện làm việc theo cảm hứng, không tuân thủ theo quy định của tập thể, bạn bị khiển trách, thậm chí bị phạt là điều đương nhiên. Hỏa sinh thổ là tín hiệu đáng mừng cho đường tình duyên của những chú rắn. Người độc thân chưa suy nghĩ quá nhiều về tương lai, nhưng khi người ấy xuất hiện, bạn biết mình cần phải giữ người ấy lại, không thể để tình yêu tuột khỏi tay mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại,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 bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu để mượn phần cát khí do thực thần mang lại, tăng thêm khả năng thành công, mang thêm tài lộc về nhà. Hôm nay có thần tài che chở nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn. Và ngày này, tình cảm gia đình của những chú ngựa hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải nhờ ngũ hành tương sinh. Về cơ bản, làm gì tuổi ngọ cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên mọi người luôn ở bên cạnh cùng bạn tháo gỡ khó khăn câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, đường tài lộc đang vô cùng rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, làm ăn hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, gia đạo an yên, mâu thuẫn trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, thần tài che chở,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 không hề tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý. Có thể nói tài khí dư giả như ngày hôm nay là nhờ công sức chăm chỉ nỗ lực của bạn. Thời điểm này, công việc của những chú dê cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân. Tuy sẽ có một số lúc vất vả nhưng lại là dịp để bạn phát huy tối đa khả năng cũng như giành được sự chú ý từ cấp trên, mở đường cho sự nghiệp tiến lên. Hôm nay là ngày có thổ khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, bản mệnh nên cố gắng tập trung ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý. Đừng lấy bất cứ lý do nào ra để biện bạch cho việc bỏ bê sức khỏe của mình. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, biết cách chi tiêu hợp lý để duy trì tài khí. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, công việc thuận lợi, tiến trình diễn ra trơn tru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 chính quan chiếu mệnh sẽ đem đến nhiều may mắn cho con giáp tuổi thân trong ngày hôm nay liên quan tới công việc. Về cơ bản mọi thứ đều thuận lợi, bạn được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Có người còn may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên khi chứng minh được bản lĩnh, bạn có thể được cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn nhờ vậy. Ngũ hành thổ sinh kim che chở mang cho bạn tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân khá đào hoa được nhiều đối tượng theo đuổi, tuy nhiên đừng quá tự cao nếu không muốn bị tổn thương. May mắn đang mỉm cười với bạn, một nửa định mệnh của bạn sẽ xuất hiện sớm thôi. Trong một ngày cát khí lan tràn như hôm nay, rất thích hợp cho việc ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Nhưng không phải ai cũng phù hợp, bạn nên tránh làm việc chung cùng người tuổi kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu trong ngày hôm nay. Nếu có thể hãy chọn lịch trình thích hợp hơn vào ngày khác. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, luôn được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí phù hợp. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đón tin vui trong chuyện tình cảm, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, ngày thích hợp để ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Tử vi thứ hai, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Thiên quan xuất hiện, kéo theo họa tiểu nhân đe dọa vận trình ngày thứ hai đầu tuần này của người tuổi dậu. Nguy cơ bị kẻ xấu vây hãm, ném đá giấu tay khiến cho công việc gặp phải trở ngại ở con giáp này là rất lớn. Bạn chẳng thể hoàn thành công việc đúng hạn, hiệu suất sụt giảm, thậm chí còn có thể xảy ra một vài khúc mắc với đồng nghiệp khiến tình hình càng thêm gai go. Trong một ngày hung họa bùa vây như này, bản mệnh cũng chớ nên vội vàng, bất chấp tất cả để đầu tư mạo hiểm. Bạn có thể mất tiền mất bạc vì không tính toán cẩn thận, đừng để tham lam che mờ mắt mà rơi vào cảnh trắng tay. Bù lại, có thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất nồng nàn. Đừng quên hâm nóng tình cảm để duy trì ngọn lửa yêu lâu dài bạn nhé. Một bữa tối lãng mạn hoặc một buổi đi chơi riêng là một trong những sự lựa chọn không tồi chút nào. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, tiểu nhân đe dọa vận trình, có nguy cơ bị ném đá giấu tay. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa,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 đừng manh động trong ngày kẻo rước họa vào thân, tiền mất tật mang. Kiểm soát cảm xúc tuy không phải là chuyện khó khăn với bản mệnh, nhưng nó cũng không hề dễ dàng gì khi tinh thần của bạn bị quá nhiều thứ bên ngoài chi phối. Dù thế nào đi nữa, điềm tĩnh xử lý tình huống rất có lợi cho bạn. Chính tài nhập cục, con giáp này vẫn có điểm sáng trong ngày khi mà nguồn thu nhập từ công việc chính khá vững vàng, nên có tài lộc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất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 nhưng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân của mình. Sự tương trợ của chính ấn đối với những người làm kinh doanh, buôn bán dù khối lượng công việc khá nhiều, nhưng mệnh chủ thông minh, tháo vát, lại quan hệ rộng nên công việc trôi chảy đều đều, buôn may bán đắt, khó khăn ắt có quý nhân phù trợ. Về cơ bản, nếu giữ thái độ sống hài hòa, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn. Trong ngày ngũ hành tương xung, chuyện tình cảm của tuổi hợi bị ảnh hưởng ít nhiều, vì những chuyện không đâu mà hai bên quay sang giận hờn, cãi vã quả thực không đáng. Đừng để không khí gia đình trong những ngày lễ lại ngột ngạt như vậy, ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các thành viên. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn, kinh doanh suôn sẻ. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, đạt được hiệu suất cao, có thể được thưởng nóng theo doanh thu. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, làm việc trôi chảy,